Mến chào quý anh chị đến với kênh Phúc Bi. Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất thổ cư ở Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Lô đất có diện tích là 5 x 32, thổ cư là 164 m2 và giá bán là 1 tỷ 250 triệu. Lô đất thì có sổ hồng riêng, công chứng ngay trong ngày. Và đây là vị trí của lô đất chúng ta nhìn từ trên cao. Lô đất cách các tường Phú Sinh khoảng 400 m và cách tỉnh đầu chính khoảng 800 m trong bán kính 3 km chúng ta có quỹ ban chợ Mỹ Hạnh Bắc, chợ Bách Quá Xanh, đường cấp 1, cấp 2 và đây là đường dẫn từ à, tỉnh Lộ Chính chúng ta vẹo vào hẻm 742 đi khoảng 800m là tới Lâu Đắc nha quý anh chị Đây là dự án khu dân cư Rồng Vàng có giá từ 12 đến 14 triệu một mét vuông và lô đất của chúng ta thì nằm kế bên khu Rồng Vàng nhưng giá chỉ khoảng 7 triệu 6 một mét vuông. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0909 305 333. Và đây là vị trí của lô đất được ờ, chủ cắm mốc có chiều ngang là 5m và chiều dài là 32m tổng diện tích là 164m thổ cư hiện tại thì giá lô đất này rẻ hơn những ờ, lô đất xung quanh rất là nhiều nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nha và bây giờ Phúc sẽ chạy đường này ra khu à, ngay cổng à, các tường Phú Sinh từ Lô đất ra các tường Phú Sinh khoảng 4 đến 500 mét